cả quý vị các bạn đến với kênh video điện máy cường lên thì ờ, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn cái sản phẩm là máy nghiền à, máy xay máy xay thịt máy xay cá đấy thì là thực, uh, phục vụ trong uh, chế biến thực phẩm đấy thì con này là cái con tập thể nó như thế này nó có hai phần chế, phần là phần motor và phần hai là phần nghiền nó được kết nối qua cái uh, hệ thống dẫn động bằng bu ly với là cái loa đấy thì là bên này đây thì nó sử dụng motor 1,1 1 kg toàn phát này 1,1 kg này 1,5 hp này đấy thì con này nó là là, là động cơ của toàn phát bảo hành cho bà con 12 ừ. tháng đấy thì động cơ vừa được sản xuất luôn này ngày mùng 2 tháng uh, tháng 2 năm 2020 này đấy thì động cơ hoàn toàn mới đấy cho bà con để đảm bảo được cái chất lượng cho bà con đấy thì là còn đấy là riêng cái phần motor nhá motor thì chuẩn rồi đấy thì là sang cái phần nghiền đấy, cái phần nghiền thì bên trên miệng nó là là là bằng inox này chống rỉ này ngay bên dưới này là cái bộ phận gọi là bộ phận uh, gang nó được chế tác bằng gang thì chế tác bằng gang nó đảm bảo được cái việc là bà con sử dụng ờ, lâu dài thì là nó không bị ờ, ăn mòn và cái sản phẩm ra thịt với cá nó ra kiểu là an toàn hơn trong sử dụng thực phẩm nghiền thì nó an toàn hơn nếu sử dụng sắt thì những cái cái gọi là sắt hoặc là những cái vật liệu kém chất lượng ấy thì là nó sẽ ờ, bị uh, oxy hóa đấy thì là nó sẽ làm cho uh, và ờ, nó sẽ làm cho cái sản phẩm ra là nó có chất độc hại nên là không tốt thế thì đây là cái bộ phận à, nghiền của nó này Đấy. đây là cái phần nghiền của nó này bên trong có một phần lưới dao này đấy mình có thằng có thể rút thẳng cái cục này ra đấy thì nó có đơn giản nó từng, từng phần như thế này thôi những cái phần này đều có thể thay thế nhé bà con dùng lâu dài thì có thể mua về để thay thế đấy thì nó vô cùng đơn giản luôn đấy tháo lắp vô cùng đơn giản đấy thì là những bộ phận này đều có thể thay thế đây ngay bên dưới đây thì bà con chú ý khi lắp vào này thì là cái phần cá này nó phải là lọt vào trong cái gọi là cái khớp của nó thì để đảm bảo là khi mà motor quay thì là cái cái cái, cái dẫn đến cái trục này quay nếu như mình nhét nó không vừa thì nó sẽ không quay và dẫn đến là việc là không sử dụng được máy đây túi ba con lắp vào này. đấy rồi để thì nó vào rồi rồi đấy thì nó đã sập vào hoàn toàn đấy thì là tiếp theo mình lắp cái lưới dao vào đấy chú ý cái phần sắt này nằm nằm bên ngoài nhé đấy, mình xoay sao cho nó đúng cái khớp của nó này đấy còn bên này nó không có một cái khớp này cá này lắp vào đấy, nó trùng như thế này luôn bắt đầu mình dùng cái này khóa lại đấy gắn chặt như thế luôn đấy thì là đơn giản nó máy như thế thôi đấy với lại là bên này có phần tăng tăng dây cu loa này thì khi mình sử dụng lâu dài thì là cái dây cu loa này nó bị nháo và nó sẽ bị dán ra đấy, thì mình có cái bộ phận tăng dây cu loa này thì khi mà mình sẽ hạn chế được cái việc là phải luôn luôn thay dây cu loa mà mình chỉ việc tăng cái này lên luôn thôi đấy, khi nào cái dây cu loa nó có thể sơ mòn quá rồi thì bắt đầu mình mới, mới phải thay thì bắt đầu mình ờ, lấy uh, nối ốc này về vị trí ban đầu đấy thì nó cũng khá đơn giản thôi Dạ, còn về phần ờ, chân đế này được hàn này cắt với mặt đất khoảng độ 15 ờ, phân thì mình có thể bỏ vừa một cái đĩa hoặc là cái đĩa inox hoặc cái đĩa gì đấy để hướng cái sản phẩm vào đây hoặc là cái tô để hướng cái sản phẩm vào đây còn với đây nó có bốn cái chân bốn chân này được hàn thép V cực kỳ chắc chắn nhé cái phần này thì được uốn cong này không phải là hàn chắc vào nhé nên đảm bảo được cái việc chắc chắn của nó đấy thì là máy thì đơn giản như thế thôi toàn bộ nó làm bằng gang với là inox thì bà con có nhu cầu mua cái máy nghiền ờ, thịt nghiền ờ, xay xay cá xay thịt thì ờ, vui lòng liên hệ đến, điện máy cường linh địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai rồi hoặc qua số điện thoại lúc à, nào chúng tôi để dưới góc màn hình đấy thì là được tư vấn và báo giá tốt nhất đấy thì sản phẩm giao đến tay bà con thì đảm bảo một điều rằng là máy giống như trong video đấy không khác gì hết đấy đảm bảo máy trong giống trong video mọi chương trình mà ưu đãi hay là bảo vệ bà con thì nó đúng như trong video chúng tôi nói luôn đấy, đến nơi bà con cứ kiểm tra nhất là đúng máy thứ hai là chương trình bảo hành phải đảm bảo cho bà con đấy thì là chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của tôi nhớ đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại Elijah.